Tiểu thư như Dung lại để ý một gã trai nghèo như mình. Còn về phần Dung thì bao nhiêu đại gia trồng cây si cô không đồng ý, nhưng ai cũng chửi cô ngu. Chẳng thế mà nhìn vào cuộc tình của Dung và Thành thì mọi người bảo sớm muộn gì hai người cũng chia tay. Mặc kệ những lời nói ác ý, Dung vẫn yêu Thành bằng tình cảm chân thành nhất. Bằng chứng là đến bây giờ hai người đã có hơn 4 năm gắn bó yêu nhau. Từ ngày yêu Thành, thì Dung biết đến quán vỉa hè nhiều hơn. Ngồi trên con xe số cũ rách của bạn trai, Dung vẫn vui vẻ hạnh phúc. Vậy nhưng nhìn bạn gái như vậy thì Thành càng lo. Anh cho rằng bây giờ Dung vui vẻ nhưng thêm một thời gian nữa vẫn sống trong cái nghèo thì chắc chắn bạn gái sẽ không trụ nổi mà nói lời chia tay. Kể cả ngày đó có đến thì Thành vẫn không dám trách bạn gái của mình dù là nửa lời. Bao giờ em tìm được người đàn ông tốt hơn anh thì em cứ đi nhé. Chỉ cần nói anh một câu để anh không phải đợi là được rồi. Thành thủ thỉ, cái gì mà người khác, đời này em chỉ lấy anh thôi. Dù gì mình cũng yêu nhau 4 năm rồi, anh dắt em về nhà ra mắt bố mẹ rồi bàn chuyện cưới xin nhé. Cưới á, Thành hét lên. Anh làm gì mà kinh ngạc như vậy hả? Yêu thì phải cưới thôi, không lẽ anh định để thanh xuân của em trôi qua vô nghĩa thế à? Đáng ra anh là đàn ông phải chủ động xin cưới em trước Thế mà lại bắt em nói Xấu hổ chết đi được Nghe bạn gái nói chuyện kết hôn Mà Thành hoảng hốt Bốn năm nay yêu nhau Đúng Dung đã biết Thành nghèo Nhưng cái điều mà Thành no là anh sợ Nếu bạn gái biết gia cảnh của mình Rồi công việc của bố mẹ mình Thì Dung sẽ sốc lắm Lấy cớ chờ thêm một thời gian nữa Đợi góp tiền xây căn nhà tử tế Rồi dắt bạn gái về Nhưng Dung nhất quyết không chịu nên Thành cũng đành đưa cô về quê ra mắt. Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, Thành run rẩy vô cùng. Đến khi đứng trước cổng thì Thành nhíu tay rung rồi lại nói thật. Nhà anh nghèo lắm, còn nghèo hơn cả trí tưởng tượng của em đấy. Bố anh chạy xe ôm, còn mẹ anh buôn đồng nát kiếm sống. Nếu em muốn quay lại thì anh sẽ đưa em ra bến xe. Thì sao? Nhà anh nghèo thì đã sao hả? Thì anh không muốn em khổ, em sống trong nhung lụa quen rồi, không hiểu được cái nghèo nó tàn khốc thế nào đâu. Em cứ bỏ anh đi, anh không dám trách đâu. Anh không lấy em thì em mới khổ. Bố mẹ anh nghèo nhưng nuôi anh ăn học thì chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Tiền bạc không có rồi sẽ kiếm ra, chỉ có tình cảm kiếm mãi mới không được thôi. Yêu nhau 4 năm, anh còn không hiểu con người em hay sao hả Thành? Em thật sự yêu anh, chỉ muốn sống với anh, cùng anh chăm sóc cho bố mẹ. Chỉ thế thôi, anh hiểu không?